quay gửi ba đi xuống đứng xe gần gần hơn dung vậy nó bể hình thế nó quay thay dung lắm hai con lại đây rồi mệt cái Lan nó sửa nữa ừ, Lon nó đi hồi đó nó quên tao rồi giật cây cối thì cô không thắng này sửa gì này cái lan mà nó có làm gì này đâu hả cháu thằng cháu nắm sữa không sao nay sữa vậy <laughs> người gãi hìn hìn thế này hìn quá xíu à như lắm quá đã khùng lắm nó đang có mặt các bạn đẹp trai <laughs> chơi đi đừng sổ nó đừng sổ nó ồn ào quá ồn ào quá